khác nhưng mà u vàng khi mà mình bắt lên nó sẽ hợp cái miệng nó vô phô may nó sẽ hợp vô luôn quá ừ. thật cái gốc là giá à, hiện tại giờ là bao nhiêu một ký bốn trăm ngàn một ký nè nó đang đẻ nè các bạn Rồi, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha Thì hiện tại mình đang ở à, phía sau khu vườn nhà mình các bạn Thì hôm nay mình sẽ à, chia sẻ cho các bạn à, một cái mô hình nuôi ốc bu đen ở à, nhà mình nha các bạn Thì à, đây là cái mô hình nuôi ốc tại nhà nha Đây là những cái mùng ốc, đó, bên đó là mùng ốc con Đây là cái mùng ớt nên mình nuôi bèo nha các bạn Đây có mang ớt nè Ớt này là ớt nuôi nha đó, Đang ngồi trên mấy cái nở ra mấy miếng mút ít con nào con lấy to to không các bạn chỉ mình nuôi mấy con để mình ăn nặng à. nè nhảy chưa nè bên này có mấy con nè con chủ yếu nuôi bồng ha nuôi à, nuôi bèo ha đây là bèo cám ở quê mình nha các bạn bèo này dùng để cho cá ăn nó nó có một con ếch nó đang lú cái đầu lên nè nên mình phóng to cho các bạn xem nha kia thì nó ngồi trên cái miếng mút nhiều lắm đây là cho bây giờ nuôi mèo ha bên kia là mùng ốc con các bạn mùng ốc giống á còn cái mùng đỏ đỏ bên kia là mùng ốc ờ, ốc đẻ mình quay lại mình quay cho các bạn xem lù đây là con mít con mít con lù nhà mình nó đang ra sau giường bên đây là cái đề của mình nhé cái ờ, mùng ốc này á là của anh mình nuôi đó. thì à, chung là nuôi cũng số lượng cũng à, cũng nhiều các bạn ốc bên đây là ốc nái nè ốc mà ốc giống đó, để mình đẻ trứng hay có làm mấy cái ô để trứng ốc nó đẻ còn bên đây là ốc con nha nó đang ăn nè ăn rất nhiều để mình lội xuống mình quay các bạn xem còn đây là mít nha mít bỏ vô cho ốc nó ăn nè này là những cái à, ốc giống này các bạn ốc này thì nó sẽ lên đây nó đẻ thả cái bèo vô nhiều ốc lắm các bạn này là nuôi trong cái à, bạc nha các bạn bạc ni lông bên dưới là một cái à, cái đáy nó là lưới ốc nó siêu dày đang rẻ nè đây mình quay trứng ốc cho các bạn xem nha đó, trứng ốc nè rồi dạ. đó, chứ đây trứng ốc đây nhiều lắm bên đây cũng nhiều nữa nè đó trứng ốc nè bây giờ giờ ông anh mình sẽ xuống lấy trứng ốc nữa mình đem vô à, số trứng lấy hôm trước nè đó mình sẽ để nó khô lại khô lại để à, mình đem mình ấp à, ra cái ốc giống bên đây ha này lấy khéo nha các bạn nếu không là à, là nó sẽ bị ờ, bị hư tiếng hẹp tiếng nhỏ là mình sẽ làm một cái ô lục bình như thế này ha ngày hai ngày lấy hai ngày đó ha này trứng ờ, trứng này tại ốc này là ốc, ốc nhỏ nên trứng không có nhiều đây ốc còn tơ trứng nó nhỏ nhỏ mà nhà nhi con cầm nhi cầm ở cha nhi cầm ở cha để vô ở đây nè đây là những ốc giống nha các bạn đây là ốc bu đen nha đó ăn bu đen thì cái miệng nó sẽ bằng ăn cỏ bu vàng á, thì nó khác nha các bạn bu vàng khi mà mình bắt lên nó sẽ hợp cái miệng nó vô cái mai nó sẽ hợp vô luôn có bu ở đây là cái đìa cá ờ, mình nuôi ăn các bạn có cá chép cá hường cá dồ đủ thứ hết hai ngày lấy lần ha anh ngày lấy lần hả chưa chưa mình lấy ha lấy đem vô ấp ha ừ. thả ba cái à, mà đọt mì xuống cho nó ăn các bạn này là những cái à, cái bèo tay tượng nó đều cho nó ăn nè nó ăn luôn và cái à, cái mít với mình thả vô cho nó ăn ha thì chủ yếu uh, thức ăn là thức ăn tự nhiên như bạn ờ, trong vườn của mình đó là những cái mít nè mít chín này là những cái mít chín nè đó mình sẽ cắt ra mình thảy vô cho ốc ăn ha có cái dây đó là dây gì anh ba bình bát hả bình bát này nó có khoái ăn lắm hả thả bình bát vô cho ốc con ăn các bạn nó ăn luôn đang đang giỡn mình sẽ làm một cái ô như thế này ha thì à, để lục bình vô khi mà ốc nó sẽ vô đây nó đẻ đẻ xong mình chỉ nhiệm vụ mình là thu hoạch thôi các bạn thu hoạch đem vô mình sẽ đây này lấy cũng nhiều rồi nè quá trời trứng à, trứng ốc luôn đó, trứng ốc bu đen có màu trắng nha ốc bu vàng có màu hồng hồng bèo cám này thì cá nó rất thích ăn nha thả ngoài điền chút là rồi không còn miếng luôn này bên đó con quá trời luôn này, đó. mà đây con ốc đây có một con ốc Ê, đây mình bắt ừ, con này ốc bu luôn nè à nó bu ngoài đèn nè má nó bò này sao thấy vô ra ừ. khi ờ, đè ra đè nó có đẻ ngoài đè không vô bờ đẻ vô bờ đẻ thì nó đẻ không có đà ấp không có đà à quá trời trứng ốc luôn Chiếc ốc này giá à, hiện tại giờ là nó bao nhiêu một ký? 400 400 ngàn một ký Chiếc ốc này Nếu mình à, không à, không đem vô mình ấp á, thì mình có thể mình bán cũng được bán lại cho mấy cái đại lý nuôi ốc nha các bạn cái trại ốc giống á mình sẽ làm một cái hộp bình như này bao nè các bạn đó bên dưới là ốc dữ lắm luôn á đang đẻ đó đây để mình quay một con ốc đang đẻ cho các bạn xem giới thiệu đau đầu à. nè nha nó đang đang có một Chị con đang đang đẻ kìa gấp nè kia có bu đen đang lên này các bạn nó đang đẻ lè lưỡi đẻ kìa được à. còn đây nè nghe nha con ốc bu đen nó đang nó đang đẻ luôn nè ha thấy không ừ. đây các bạn ngay chỗ này là nhiều trứng ốc lắm nha giờ ông anh mình để đây một cái mớ rổ và trứng ốc đem vô nhà ấp rồi các bạn để ờ, mình cho ra những cái à, con ốc con để mình nuôi tiếp nó đang đẻ nè các bạn đó. đây ha đây, đây là đây là con ốc nha thì mình chỉ ngay tay mình nha các bạn đây là những cái ốc nó đang à, đeo ở ngoài nè ngoài nó à, sẽ lên nó đẻ thức ăn của ốc chủ yếu là bèo nha các bạn hay là mít mít chín mình thể vô cho nó ăn đó. đây các bạn đây có mấy con ốc bự lắm nè đó nó cặp cặp xong nó sẽ đẻ đó anh này anh đẻ nãy giờ cũng gọn nè Rồi, ok các bạn ơi thì hiện tại nãy giờ mình đã quay cho các bạn xem những cái à, mùng ốc con bên đây ha và đây, bên đây là cái à, cái mùng à, ốc giống nha các bạn ốc à, để mình cho đẻ trứng á đẻ trứng mà mình làm những cái ô lục bình như thế này để mà ốc nó lên nó đẻ nha các bạn và mình sẽ thu hoạch trứng ốc sau đó mình sẽ đem vô một là mình sẽ ấp ra những cái ốc con hoặc là hai là mình sẽ đem lên bán những cái chỗ mà trang trại để mình nuôi ốc giống các bạn sản xuất á mình bán đó rồi bên đây là cái đồng ruộng phía sau ờ, vườn nhà mình ha thì còn vài ngày nữa là thu hoạch được các bạn à. rồi chắc mình cũng ờ, xin phép dừng video đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình nha nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho mình một like đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn hẹn lại các bạn ở ờ, những video tiếp theo